nổi vừa nổi nhà tôi nha vừa nổi nhà tôi chất lượng cao ổi ngọt giòn mình có sướng nhỉ vâng mã đẹp quá yeah. Dạ. mã vừa đẹp quả vừa đều quả đều to đẹp bóc hết dài vâng. vâng. đẹp lắm nhìn nó như mỡ lợn vâng bổ ra nó thấy giòn vâng thưa ông Quy là lứa này là mình thu ông có nhớ được là lứa thứ bao nhiêu nói chung là tôi không nhớ được lứa thứ bao nhiêu bởi vì rằng là nó cứ là cứ hết nứa nọ đến nứa kia hết nứa nọ nứa kia nó cứ liên tục như thế nên tôi cũng không vâng. có để ý cái thời gian là là, là từng nứa từng nứa nào cả vâng đây tức là cái ý là cứ là đây các bạn này sau khi bổ phổi ra thì nó trắng như mỡ lợn như này đây. hạt rất ít hạt ít hạt mà ít cùi dày cùi dày đấy cắt à. một cái là à. mình đã cảm thấy giòn rồi à chị Vân ơi mời mời chị và thưa các bạn là sau đây ờ, xin phép là ờ, đàn của chúng tôi <laughs> thưởng thức ổi ờ, dùng phân bón silic tí ạ ừ. Ừ. không ổi là không bao giờ có giống nào như cái giống này đâu đảng ngọt đấy nhỉ vâng thưa ông là để tạo cho ổi sai hoa đậu quả thì bí quyết cắt lá tỉa cành của ông như nào ạ Ông có thể bật mí cho bà con biết được không ạ? Tức là thực ra thì bí quyết thì không có cái gì là, là, là để mang lên cái bí quyết cả Bởi vì thực ra nói là mình cứ làm sao mà chăm bón cái, cái hàm lượng phân à. Cơ bản nhất rằng là cái phân bón và cái ấy cho nó ấy thôi Chứ còn thì không phải rằng là cái giống ổi này thì không phải là À, bí quyết gì để cho ra hoa đậu quả cả vâng. bởi vì rằng là chẳng qua cao thì mình bấm vậy đi để à. là mình bọc cho nó dễ thôi chứ còn bà con cứ sử dụng luôn cái ờ, loại phân này đây cái loại phân này mà mà mà mà, mà bón mà mà tưới tức là pha với lại coi như 60 lít nước tưới thì sẽ bảo đảm được coi như cái lá dày vâng. à, sẽ đảm bảo được cái lá nó sẽ dày Đúng đấy là một hai là quả là nó sẽ phải đậm Đây nó đúng rồi thế cho nên rằng là chứ còn thì thực ra là Lật cái, cái cái cái cái cây này nó không có cái bí quyết gì đâu bởi vì cây vâng. ổi này nó là ổi tứ mùa tức là ra quả quanh năm luôn chứ không phải rằng một vụ nào cả bởi vì đây nó là giống ổi thái lan thế cho nhưng... nên là không có cái gì là, là ấy cả mà bà con cứ yên tâm là nó không có cái bí quyết gì về về về cái phân về cái nọ cái kia cả mà thực ra là là thì bón làm sao cái hàm lượng phân cho nó bảo đảm vâng. Đấy, các bạn mà... trên cộng mạng vẫn muốn hỏi là à, khi cây cao ở tầm nào thì mình tức là khi cây cao ở tầm khoảng độ mình cứ với được vâng. giả sử như cây này đây thì mình có thể rằng là dùng kéo bấm cái ngọn này đi đấy. bấm khoảng độ mấy bấm bấm chỉ coi như đến nó có quả đấy nó bấm như thế này à. đấy, đấy. Vâng. tức là bấm đi để cho những cái hoa này là nó ra đậu quả luôn vâng. đấy, thì để nước đợt sau là mình bọc những quả như thế này mình bọc nó dễ thôi vâng. đấy. thế trên một cái cái cành này nó có vài cành như này thì mình có bấm hết không hay là mình chỉ bấm tức là trên vài cành cứ cành nào nó bây giờ nó cứ có lá nó cứ coi nên như thế này mình bấm đi vâng. đấy, mình bấm nó đi tức là mình bấm đi để cho nó thấp mình dễ làm mình dễ bọc quả đấy vâng. để tránh cái tình trạng ổi là phải ổi là không không phải neo mà tức là ổi là chỉ việc coi như thế là, là là mình chỉ việc coi đứng dưới mà coi hái quả thôi vâng. đứng dưới mà hái quả mà mà bọc thôi vâng. chứ không phải coi như thế là là đến, đến phải trèo cây đâu bởi vì cái giống ổi này nó thấp thì ờ, với cái ờ, cành đắn như này thì mình ờ, không cần mình không phải vít cành đúng rồi mình cũng không phải vít cành và đúng mình rồi. cũng không Ờ, mình chỉ cần bấm ngọn thì đương nhiên là nó đã tạo tám rồi phải không đúng rồi đúng rồi vâng chính xác vâng. và um, sau đây ờ, ông có thể bổ một quả ổi cho bà con ờ, xem được dạ. à, vâng, chúng ta có thể di chuyển sang một cái khác các bạn nhé dạ. trong khi ông có thể cắt cho bổ cho các bạn xem một quả từ từ đây. đâu ạ đây quả, cắt quả này chị ạ vâng. cắt quả này nhá vâng sau đây chúng đấy. tôi cắt cái quả đây là một chùm này đây là một, chùm đấy. các bạn này một chùm, một chùm này. là bốn quả liền này bốn quả, quả. 6 quả à? luôn 6 quả à? luôn đấy, đều gần như nhau hết kìa Vâng cắt tiếp quả đấy chị ạ Vâng Vâng đây ừ. Đấy Đây quả này chín rồi này Quả chín rồi này Quả đấy có phải cắt không ạ Quả đấy cũng chín Quả này hai quả này đều chín hết rồi À đấy à, thế, thế vâng. cắt luôn đi ạ Vâng Vâng sau đây ông có thể bổ quả ổi cho rồi. các bạn xem ạ Cắt luôn cả cành luôn Vâng dạ. Một chùm 6 quả các bạn nhé Đây ổi của chúng tôi ổi dùng phân uh, bón silic các bạn này cái này à, đây quá đi đấy để em lấy cái ấy xong bóc hết ra vâng, vâng. đẹp lắm vâng. nhìn nó như mỡ lợn vâng bổ ra nó thấy giòn vâng thưa ông quy là lứa này là mình thu ông có nhớ được là lứa thứ bao nhiêu nói chung là tôi không nhớ được lứa thứ bao nhiêu bởi vì rằng là nó cứ là cứ như hết nứa nọ đến nứa kia hết nứa nọ nứa kia nó cứ liên tục như thế nên tôi cũng không vâng. có để ý cái thời gian là là, là từng lứa từng lứa nào cả vâng đây. tức là cái ý là vâng, cứ là đây các bạn này sau khi bổ phổi ra thì nó trắng như mỡ lợn như này đây. hạt rất ít hạt ít hạt ít cùi dày cùi dày đấy cắt à. cái là à. mình đã cảm thấy giòn rồi à. chị Uyên ơi mời mời và thưa các bạn là sau đây à, xin phép à, đàn của chúng tôi thưởng thức ổi dùng phân bón silic tí ạ ừ. Ừ. không buổi nào không bao giờ có giống nào như cái giống này đâu đảng ngọt đấy rồi riêng cái giống thái lan thế ngọt lắm các bạn ạ riêng của thái nó thế ừ. rất là giòn các bạn còn này hơi chín không nếu mà ươm một tí thì còn giòn nữa ươm càng ươm càng giòn vâng đây Thưa các bạn là với quả này thì nó là 6 lạng Đây nhá Cân đây 6 lạng trên một quả 6 lạng trên quả Còn có quả còn to hơn nữa Cái quả, quả, quả này cho các bạn nhé 6 lạng trên một quả Thì các bạn này có giống gì quả lê không Tuyệt vời chưa các bạn này To đấy to như này các bạn này sần quả đấy mã rất đẹp như này đấy hoặc là những cái quả đây cởi cho em giúp em một cái quả này nữa ví dụ đây đấy đấy, đấy. No. vâng thưa ông duy là trên những cây ổi nó rất nhỏ như này cây ổi này trồng được mấy tháng cây ổi này là được gần một năm tức là được gần khoảng một năm. độ 10 tháng 10 tháng mà như này thì thu khoảng độ bao nhiêu nữa tức là là từ lúc trồng thì nó nếu như là trồng cây ờ, cây cây cây vâng, ờ, chiết thì nó chỉ khoảng độ 4 tháng 4 tháng là bắt đầu được thu vâng. Đấy, 4 tháng là bắt đầu được vâng. thu như cái cây này nó, vâng, rơi vào tầm cỡ vào khoảng 10 10 tháng hơn 10 tháng hơn 10 tháng mà là nếu như nói về thu thì chắc là nếu như nói về bảo là, là lượt thu thì nó phải rơi vào tầm cỡ vào khoảng đến hai ba chục lượt à hai ba chục lượt chứ không phải là bởi vì là nó cứ ra quả quanh năm mà vâng. nó không coi như là có cái thời gian nghỉ đâu vâng. bây giờ cứ ra hay là hết đợt đây. nọ đến đợt kia này hết đợt nọ đến đợt kia đây những quả ổi các bạn này đấy mã trắng đẹp không và to và này phải chắc phải năm lạng và kia là sáu lạng đấy to như là quả lê như là quả bưởi con ấy nhỉ đấy rất là to và ở đây thì với cái cây ổi nó mà nó bé như này nhưng mà trên chùm nó toàn chùm 3 chùm 4 chùm 6 như thế này mà quả to như thế này thì uh, cái biện pháp mà uh, chống đỡ cho nó thì ông phải xử lý như nào tức là nếu nằm cọc kia chống trong cọc kia mới treo dây dùng vâng. cọc xong mới không gãy cảnh trùng cắm ừ, cọc như thế này tức là một cây này là phải thậm, chí là đến tầm cỡ vào khoảng 6 cái cọc đây năm lỡ đấy các bạn nhé cái cái chùm này là vừa mới cắt à, bốn quả cứ phải vâng, buộc bốn quả bốn quả đây mà toàn quả đại chiến như thế này các bạn tất cả các cây đều phải buộc toàn quả đại chiến như này cọc buộc hết đấy đấy thì phải dùng những cái cọc như thế này không thì gãy hết và trên một cái cây ví dụ như là cái cây này ta có thể chuyển sang cái cây này đây những cái cây này thì một lần thu nó cũng được rất nhiều quả các bạn ạ đấy những cái lứa như thế này này những cái lứa như này này một lần thu nó phải hàng hàng chục quả đúng không hàng chục quả mà trung bình ở đây thì trung bình chỗ nó... này là 180 cây chị 180 cây thì trung bình của nó là một lần thu nó chục quả mà mỗi quả là mình tính khoảng độ năm nặng năm nặng năm nặng dạ. nếu trung bình thì... thì, thì tầm 4 ờ, nặng là trung bình 4 nặng 4 nặng thì một lần thu nó đã 4 cân trên một quả rồi đúng không ạ dạ. đấy cái này cứ mỗi một lần thu là cứ bình thường bình thường là, là một lần thu là phải một tạ mấy trở lên một lần ngắt cho cho ừ. hai sào này đúng Tổng rồi số hai sào hai, hai sào này nếu như cứ bình thường mà ngắt một loạt thì ừ, mà hết là nó rơi vào tầm cỡ vào khoảng tạ rưỡi cho đến tạ bảy vâng. một lần ngắt đấy là đấy là là, là, là ngắt hết một lượt vâng. thế mà coi như cứ như thế mà nó gần như là quanh năm đấy chứ không phải rằng là là là, là đây, đây là một quả ngắt giật rồi này vâng. đấy thế còn những cái quả bây giờ xong nó lại ra lụ này ra hoa này tiếp tục này có nghĩa là không lúc nào cây trên cây là là nghỉ Để vâng. nghỉ không? quả cả đây vâng, như thế này như, như thế này như độc một ít thành con con như thế này thôi nếu mà nó cũng rơi vào tầm cỡ khoảng gần hai cân quả vâng đây các bạn này đây còn đây, đây. Vâng, đây chỉ có một cái cành con con như này thôi các bạn này đây, đây, đây. như thế này là cũng một cũng như, như thế này là đã là cân mấy hai cân rồi còn đấy, một cái đấy. đấy thế cho nên là những cái, cái, cái... đây một cái cành này là nó khoảng độ cũng vào cân mấy hai cân đấy các bạn này đây, đây. đây còn nó đây có năm nó có bốn quả này. này chứ không phải rằng là độc một chỗ đâu độc một vế đâu đây luôn cái này thì Nước mấy ngày ta tỉa một lần ạ tức là cứ cắt cứ là cứ quả nào mình cảm thấy chín trước mình cắt trước bởi vì cái... anh thưa các bạn này đây một cái cây này nó nhỏ thôi nhưng mà những cái cành cánh như thế này mà nó đeo hai quả mà cứ bốn nặng một quả nhìn là nó à. nó gần một cân trên những cái cành như này đấy và đây là một vế đấy còn đằng sau này nó rất nhiều như này nữa đấy này, như những quả này những quả này là chỉ còn mai ngày kia là lại bắt đầu ngắt được đó, như thế như thế như thế nó ngắt mới như bình thường là ngắt những cái ổi nó rất là nhanh đây như bình thường là chỉ có đứng một chỗ thôi đứng một chỗ thôi cũng có thể cắt được đôi ba cân của một của một cành này cứ chỉ thế vâng đấy cho nên là cái cái có những cây nào mà một cây có thể một lần hái vài chục quả không ạ? Có đấy, vâng. có cây có cây có thể rằng là nếu như là nó ra đợt trước rồi mà mình coi như là ấy là nó phải từ tầm cỡ vào khoảng có cây có cây tôi bọc phải đến tầm cỡ vào khoảng 40 40 cái bọc 40 cái bọc 40 cái bọc một lần một lần bọc thì có nghĩa là một lần hái sẽ 40 cây đúng rồi để ta có thể tiến ra những cái bọc vâng thưa ông Duy là để có những cái vườn ổi mà à, sai quả như thế này thì bí quyết của ông Ờ, về cái kỹ thuật à, bón phân như nào thì ờ, trước hết thì để được một cái mùa ổi ấy mà vâng. nó mà bội thu mà nó ngon thì cứ phải nói luôn là trước hết là cảm ơn chỗ chị ờ, Tân chị Tân vâng. là công ty phân bón Silic đã cung cấp được cho chúng tôi được những cái hàm lượng phân là rất tốt để cho phù hợp cho cây trồng cái thứ hai nữa là nếu như để mà có một cây giống ổi ngon thì phải là giống vâng. cái giống phải là đảm bảo được là cái giống ổi thái vâng. chứ còn nếu như ổi Đài Loan thì không thể ngon được bằng ổi thái được thế ạ à. vâng. còn cái cách quy, quy trình bón phân ấy thì coi như bà con sẽ sử dụng cái đây phân này đây là cái phân bón này Đấy. đây là cái phân bón này để là, là bón dành riêng cho nếu như những cái cây như thế này vâng là bón nót và bón thúc như bây giờ là này. bây giờ là như cái cây này là chỉ cần trong vòng khoảng độ 5 nặng một cây Vâng. Đấy, 5, nặng, nặng. 5 cân này trên một cây đúng, đúng rồi. Vâng. 5 nặng này sới cho bón và vâng. dùng cái túi con. Đây dùng cái túi này để để để để pha với 60 lít nước này. Vâng. Đấy. Và cái Bà túi con... này thì phun vào trong giai đoạn nào ạ? Tức là cái túi này có thể phun được bất cứ giai đoạn nào chứ à. không vâng. cứ thì phải là giai đoạn nào cả. Vâng. Bởi vì rằng là cứ là coi như phun định kỳ. Vâng. Thì một là để chống hạn. Cái phân này nó có ưu việt của nó là chống hạn, chống chống nóng rất tốt. Vâng. hai nó để cho nó tạo cái cái, cái, cái quả là nó ngọt nó giọt đấy, thế cho nên là, là, là, là không cái, cái phân này nó không phải rất khoát phải là tầm nào cả có thể rằng là cứ theo định kỳ vâng. cứ khoảng độ từ 7 đến 10 ngày một lần mà coi như là, là, là ấy được là tốt nhất vâng cái cái à, bón cái túi 5 cân thì mình bón vào giai đoạn nào bón 5 cân thì là mình cứ coi như là lúc bón nào mà thì, à, ấy thì mình con gái. bón thôi chứ không phải cứ gì vào giai đoạn nào bởi vì cái cây đến lúc nó có quả như thế này rồi vâng. thì bởi vì nó sai quá thì anh cứ bổ sung vâng. thì có thể là anh bón bổ sung bất biết lúc nào vâng chứ không phải rất khoát phải là lúc nào cả ừ. tức là Đúng anh cứ coi như cảm thấy mà coi như là cái lượng quả nó lớn quá nó nhiều quá thì mình bổ sung vào cho nó Đấy, chứ còn bây giờ mà bảo rằng là bởi vì cái này nó có bao giờ ngắt được hết quả ngay đâu nước là nó cứ miên man miên man mãi thế cho nên mình cứ phải bón liên tục tức là cứ phải cho ăn đều đặn để cho nó nuôi vâng. chứ có nó có nghỉ lúc nào đâu mà mình coi như thế để nó bón cây đâu tức là, là nó mà nhiều quả quá là mình cứ coi nhiều khi là mình cứ phải giãn gốc cho mình bón à, bởi vì nó đeo trên cây nhiều quá như mà. cái cây này nó như phải vài chục quả nó như thế này đây một, một nó không những quả nó như thế này nhá vâng. thế mà đây nó lại ra tiếp những hoa như thế này đây những cái lượt quả lượt hoa như thế này đây đấy đúng không đấy nó ra hết những cái lượt này lượt hoa này nhá đây là lượt quả con này đấy lượt hoa này xong nó lại lên trên này để chuẩn bị ra tiếp đấy thế cho nên rằng là nếu như là mình không bón liên tục thì nó không thể nào đủ chất được để nuôi cây vâng. thế cho nên là đòi hỏi là mình cũng cứ phải bón thôi Được. Sau này nó đeo một chỗ này đã tới bốn cây Đấy, nó à, rất chi là sai vâng, cái giống này nó rất chi là sai vâng. thế mà anh càng bón được nhiều thì cái tỷ lệ quay như nó giòn nó nó ấy càng tốt thôi mà vâng nhưng mà ừ, các bạn vẫn muốn hỏi rằng một năm khoảng ước chừng mình bón mấy lần cái tức là nếu như một năm, thì mình bón cái loại 5 cân kia thì mình chỉ cần bón vào tầm cỡ vào khoảng hai lần thôi vâng chỉ cần bón hai lần thôi thế là có nghĩa là vào một cân trên một cái một cân silic loại phân rắc trên một cái cây ổi khoảng một năm tuổi như thế đúng này rồi, đúng rồi vâng đúng đấy Thế và cái nvk thì mình có bổ sung thêm không ạ? Có, mình vẫn phải bổ sung thêm nvk. Bởi vì cái bổ sung thêm cái hàm lượng nvk để cho nó cây của nó đó nó bảo đảm Vâng đây mình có thể tiến sang những cây NPK thì mình bón bao nhiêu trên một gốc ạ? Ừ, bón NPK thì mình bón tầm cỡ vào khoảng độ 4 năm lạng gì đấy. Tức là, mình là, bón cùng với Silic phải không ạ? Cây đúng rồi. Vâng. Tức là đây, những cái cây này quả nó như thế này. Nhưng mà mình không coi như thế là bón liên tục, mình không ấy liên tục thì nó không thể đủ nuôi được. Vâng. Đây. Đây. Đây những cái cây bé như thế này. Ở đây thì mấy ngày ta hái một lứa? tức là cứ ngày nào cũng hái đến cái thời kỳ hái này thì ngày nào cũng phải hái ngày nào người ta cũng đến người ta đấy đấy một chùm bởi vì rằng là cái này một nó cái cành không... bé tí như thế này các bạn này cái bé tí như này nó không rất khoát phải là, là, là cái này phải buộc lên hoạt đâu bởi vì rằng là cái này có thể rằng là có thể rằng là mình cứ ngắt quả lọ quả kia lại chín ngắt quả lọ quả kia chín bởi vì nó cứ ra quả quanh năm mà mạ quả rất đẹp đấy nó ra quả quanh năm thế cho nên rằng là là không đại loạt nhỉ tức là bây giờ mình cứ ngắt những quả này đi thì những quả khác lại lại chuẩn bị chín đấy đây nó cứ như thế những cái chùm bốn quả như thế này thời gian liên tục ở đây trên vườn này ông có phải dùng thuốc bảo vệ thực vật không ạ đại khái là cũng có thế nhưng mà nó ít tức là cái tỷ lệ dùng thuốc bảo vệ thực vật này là đối với cái giống ổi này là nó rất ít hai nữa mình bón mình phun được cái cái cái finish này rồi thì nó cũng không hạn chế được cái sâu bệnh này bởi vì thực ra cái cây ổi nó chỉ có coi như một số cái con bọ lét thôi chứ vâng. nó cũng không có loại sâu gì phá hoại cả Thế cho nên là mình chăm được cái lá cây nó dày nó dày như này Đấy. lá cây nó dày mà nó xanh như thế này, này. diệt mục nó xanh như thế này vâng. thân cây nó như thế này thì đối với lại quay thuốc sâu là không cần thiết vâng. thế cho nên là đối với ổi này là nếu như nói về quay như là thuốc sâu và thuốc thực vật là không có Ê, Thật những cái lụ nó ra nhiều như có này có thể rằng ngắt ăn tại luôn tại vườn được luôn vâng. chứ không phải rằng là ấy đâu đây cái cây này thì mấy tháng tuổi ạ cây này là cái cây bổ sung về sau cây này nó ừ. chắc là nó chỉ tầm cỡ được khoảng 5 tháng thôi 5 tháng thôi nhưng mà quả đã sai như này các bạn này đấy. sai như này, cây ghép cây chiết nó chỉ 5 tháng cây chiết này đây sai như này nhưng mà bên cạnh đó thì nó lại có những cái chùm những cái cái mầm mà nó lụ nó ra rất nhiều như này đây những cái lụ ra rất nhiều và nó lại có quả để chuẩn bị cho chúng ta được thu đây đấy mới có 5 tháng này các bạn nhé cái quả ổi mà nó ngon và cái độ giòn như là cái vườn của mình đây thì ờ, cái bí quyết mà giữ độ ẩm cho cây thì ông ờ, đã có những bí quyết gì ạ? Tức là nếu như để mà nói về cái cái giữ cái độ ẩm cho cây ấy thì thực ra là mình coi như là dùng bơm nước vào rãnh thôi nhưng mà nếu như cơ bản nhất rằng là mình cũng không không cần gì phải nói là cái độ ẩm lắm bởi vì nếu như mình cứ phun được cái cái cái gói cái loại gói mà 300 gram 300 gram này á nếu như anh phun được kỳ đến khoảng độ tầm cũng vào khoảng 10 năm 20 ngày anh phun một lần đấy vâng. thì thực ra mà nói rằng là ừ, cây không bao giờ mất được nước đâu vâng. đấy, có nhiều quả đến mấy nó cũng không mất được nước thế cho nên rằng là cũng không rất khoát phải là giữ ẩm như là những cái cây cà rốt hay cà rủng đâu bởi vì cái ăn quả này thì cũng không yêu cầu nhiều nước lắm nghĩa làm sao là cái là mình giữ được cái cái lá cây này đấy, nó ở cái cái diệt mục này nó lá dày vâng. mà xanh đều thì quả sẽ ngọt à thế thì ở đây đối với những cái vườn đồi cao thì các bạn cũng lên phun đúng rồi phun tưới ờ, đúng một là phun tưới phân Chính xác, định kỳ là khoảng độ 15 20 ngày thì đúng rồi đấy cứ dùng cái này à, dùng một cái này khoảng cái tỷ lệ là 60 lít nước và phun cho những cây ổi như thế này thì cho khoảng độ 15 20 cây để giữ độ ẩm cho cây thứ nhất là giữ độ chống hạn chống hạn chống hạn đúng cái rồi. thứ hai là để giữ cho cái bộ lá của nó xanh dày để cho nó khỏe lá cho khỏe lá thì lá đẹp thì thì quả mới đẹp các bạn nhé của nó đây rất đẹp và ừ, trên những cái cành đây nó chỉ bằng cái um, đây nó chỉ bằng cái uh, anh biết rồi em cái này xuống thôi đây đây với cái cành như này nó chỉ bằng độ cái đũa ừ. xào thôi bằng ngón tay bằng ngón tay mình đấy, thôi mà quả nhưng nó mà nó đeo này. quả như thế này đây một đôi này. này hai đôi ba đôi bốn đôi nó vào tám quả trên một cái cành như này đấy, đấy và lụa hoa nó còn ra tiếp nữa thì ở đây cái uh, biện pháp mà chống cành ở đây là phải chống rất nhiều đấy đây nó ra từ gốc đây các bạn này là đà từ đây nhá từ gốc đây đấy từ gốc đây từ gốc đây đấy cho đến đây, những cái cành đấy, như thế này đây, đây một cái cành này thì bằng đúng cái đũa thôi nhưng mà nó có tới 5 quả và 5 quả này là đều đang chuẩn bị thu trong giai đoạn thu rồi thì mà phải đây chủ vườn phải vít bằng cái này lên đây chứ không là nó gãy mua tôi ngon này hai ba rồi nếu như là để mà, mà, mà yêu về làm vườn đấy mà mà có quỹ đất ấy thì thực ra mà nói rằng là tôi nói với bà con là nếu như tôi không phải là nói phép đâu mà nó là nó là thực tế đấy nếu như tôi mà có tầm cỡ vào khoảng độ một hecta đất tôi dám nói rằng một câu một câu thôi tức là một năm mà không mua được xe tôi không làm vườn mà mua ô tô đấy chứ không phải là mua xe máy đâu vâng. đấy, đấy là nói là thật đấy vâng cho nên là không có cái gì là là, là úp mở cả bởi vì đây nó là thực tế nhưng phải yêu vâng phải yêu phải yêu phải phải, uh, phải có cái uh, đầu tư đúng rồi vâng. yêu cũng phải đầu tư và thực ra mà nói rằng tâm huyết thực ra nói là là, là là làm vườn này mà gì là nó là thu nó, nó cao lắm vâng. tầm cỡ một năm vài trăm nó đơn giản mà đấy không có gì cả cho nên, là rất dễ lắm vâng làm giàu không có phải không đúng rồi không có cái gì cả nói chung là ở mọi nơi ấy, là về vườn của tôi tham quan và đồng thời là mua cây giống cũng rất là đông chứ không phải rằng là ấy đâu cho nên rằng là ở đây ông ờ, bán giống thì ờ, hàng năm thì ông bán ờ, đi các những tỉnh nào tức là tôi bán đi khắp mọi nơi hòa bình lào cai này rồi là hà nội Nghệ An, Quảng Bình là gần như là gần như là tất cả các tỉnh là đều tôi đều cây giống của tôi đều đi hết. Ừ. Và ổi này ông đang bán giá bao nhiêu ạ? Tức là ổi nếu như quả. Quả thì bán giá. Thời điểm này quả thời vừa rồi là dịch Covid xong ấy thì là, ừ. là hiện nay là tôi đang bán giá 15. 15 một cân. Vâng, 15 tại vườn. Vâng. Nên là à, ai ngắt bao nhiêu thoải mái luôn nếu như các bạn muốn đến tham quan vườn ổi thì ông có sẵn sàng đón tiếp Ồ, nói chung là không những đón tiếp mà rất như là mong những vâng. cái người mà có tâm huyết về làm vườn vâng. Đấy, hãy đến đây mà đồng thời tham quan rồi ăn thử nhé đến tham quan và ăn thử, ăn thử tôi sẽ coi như thế là tư vấn cho cái khách trồng và khách coi như là làm từ cây ổi để mua ô tô đấy, <laughs> đấy là thực tế đấy chứ không phải là nói nói sai đâu các bạn ơi vậy à, trân trọng các bạn à, đến thăm vườn ổi uh, vào giai đoạn đang thời điểm nắng nóng như thế này sau dịch Covid và ngày hôm nay ngày uh, dương lịch là ngày uh, à, 14 là ngày uh, à, 13 tháng 5 năm 2020 và ngày uh, âm lịch là ngày 22 tháng 4 năm 2020 và trên cái vườn ổi này nó sai vô cảnh như thế này các bạn này sai quanh năm Đấy. có những bạn thắc mắc là ừ, vào mùa đông thì các bạn không có ổi như tại mùa đông thì vườn ổi này vẫn sai vẫn ờ, sai vẫn chất lượng vẫn ngon tuyệt hảo và đảm bảo ờ, ờ, cái cái à, cái, cái sản phẩm à, sạch không dùng à, thuốc bảo vệ thực vật bạn vâng thưa ông du ông duy là ông có muốn nhắn nhủ gì với những người trồng ngồi ạ nói chung là nhắn nhủ thì cũng nhắn nhủ thì nó cũng nói về từ nhắn nhủ nó cũng là khó đúng không thế nhưng mà thực ra mà nói rằng là muốn tham khảo cái ý kiến của bà con nếu như những bà con nào hoặc những bạn trẻ nào mà muốn làm vườn mà có tâm huyết mới lại làm vườn thì cứ đến coi như thế là tại vườn nổi của tôi và cũng đến tại địa chỉ tại nhà vâng. tôi sẽ coi như là tư vấn và hướng dẫn nếu như các bạn trẻ nhé vâng. mà có quỹ đất tôi dám đảm bảo rằng nếu như các bạn có tầm cỡ vào một hecta trở ra vâng. đến với tôi trong vòng 2 năm mà không mua được ô tô thì không phải là làm vườn đấy, đấy là tôi nói thật thế vâng. cho nên rằng là muốn nhắn nhủ những cái người có tâm huyết làm vườn thì nên siêu tầm cái giống mới ổi mới đấy, và coi như thế là chăm bón đúng quy quy trình kỹ thuật đấy, bởi vì rằng là cái giống này thực ra nói là chi phí nó thấp nhưng nếu như nói về trồng ổi ấy, thì là trong tất cả các loại cây thì chi phí thấp nhất chi phí rất chi là thấp mà thu hoạch quanh năm không có cây gì mà thu hoạch quanh năm được đâu thế nhưng riêng có cái ổi này thì đúng là quanh năm luôn vâng. cho nên là mà chi phí rất thấp nhé nếu như là bà con trồng một cái ổi như thế này mà bà con chỉ sử dụng cái phân coi như là silic này cái phân tưới này và phân bón này mà bổ sung thêm một số cái phân như là phân uh, ờ, NPK phân chuồng thôi chỉ một lần thôi thế là coi như thế là đã coi như là, là, là thực ra nó là chi phí rất thấp vâng. chi phí cho một cây nó chẳng đáng là bao nhiêu tiền cả mà lại không bị sâu bệnh đây, đây như nói là cây sâu này hoàn toàn là không bao giờ có sâu nhá đây từ trên xuống dưới không bao giờ có sâu à, ai mà tìm được một con sâu trên cái cây này là tôi biếu không luôn cả vườn vâng. Đấy, xin ông cho biết ờ, địa chỉ của vườn và số điện thoại ạ ờ, thì nói chung là nếu như là địa chỉ của vườn thì tôi là chỗ này là phố ngụ cầu đào nhân thắng gia bình bắc ninh thế còn số điện thoại là 094 66 77 505 hoặc 0945 456 77 505 nói luôn cả họ tên ạ đấy họ tên là Nguyễn Kim Duy cầu đào nhân thắng gia đình Bắc Ninh thế mời toàn thể coi như thế là những ờ, bạn trẻ hoặc là những người có tuổi muốn yêu thích làm vườn vâng. thì cứ đến tại địa chỉ một là tôi sẽ cung cấp cây giống đúng chất lượng đấy, đúng chất lượng bảo đảm mà coi như tư vấn được cách thức trồng để bảo đảm được coi như thế nào cái vườn ổn chứ phải nói là bội thu Đó đấy là cái lời coi như là, là, là, là muốn chia sẻ cùng với lại coi như các bạn là như vậy à, các bạn ơi vườn ổi này cũng chính là chủ vườn ông đào Phương Di này cũng chính là vườn táo mà chúng tôi đã đăng tải trong nhiều năm qua táo dùng phân Zinic, à, táo đào vàng dùng à, táo à, Đài Loan da xanh và đào vàng dùng phân bón Zinic đạt năng suất bội thu và cho cái chất lượng quả rất ngon và ngọt và à, đây lại là một vườn ổi tiếp tục của ông đào Phương Di à, ở đây ông là một người trồng à, ờ, chủ trồng cây rất là giỏi về kỹ thuật rất là cao và cung cấp cả giống nữa nên vậy à, các bạn muốn à, mua giống ổi cũng như là muốn mua ổi ăn thì các bạn à, hãy liên hệ với số điện thoại của ông Duy chúng tôi sẽ đăng kèm và nếu các bạn thấy rằng video này hữu ích thì à, các bạn hãy chia sẻ video đến với mọi người đến với mọi người bởi vì biết đâu đó ở những vùng xa xôi người dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc trồng ổi nên các bạn hãy chia sẻ video này tới mọi người để